chó con của Hana và Nano ngày hôm nay là đến ngày tiêm ờ, vaccine ra gọi con ra đây cho mọi người tiện quay video cho mọi người ngắm cún con tí sáu cún con của Hana đấy mẹ vào rồi mẹ vào trong chuồng rồi đó như đã nói hôm trước là cái con nhỏ hơn này đây này nó đây này bây giờ là bọn này nó đã bắt đầu nó ăn rồi thì ờ, cái con nhỏ hơn này nó sẽ đuổi theo rất là nhanh đuổi theo bọn to nhanh rất nhanh thôi bây giờ là nó bắt đầu nó có một cái độ bám đuổi rồi mặt đàn này thì rất là đẹp luôn ừ đấy ra bám chủ đấy thấy chủ ở đây nó ra đây nó bám này chân máy ảnh này đấy chưa cho chúng nó ăn ngày nào cả nhưng mà cái lúc chúng nó bị hát sờ và chúng nó là bây giờ là về là chúng nó cũng biết hơi vệ sinh luôn được, được à, để quay từng con một này chờ tí nha. để nhích lên cho nó sáng sáng tí rồi ra đây rồi ôi sở ơi quên là rề cái chân máy ảnh của tôi cũng được ra chỗ này cho sáng đây con cái cực kỳ đẹp luôn Răng này là tuyệt vời luôn mà Nhìn hàm là biết rồi à. Ok Cái một To Cái hai rút đầu nhỉ Đây bây giờ hai con cái cũng to Tiện nhất luôn cái một và cái hai luôn Cái một và cái hai đây là cái một này đây là cái hai này răng này cũng hoàn hảo luôn ừ. con của nano thì mặt rất là đẹp rồi được thằng Quài rồi rồi đây thằng Quài đây con quay này mặt hơi đẹp đấy hơi bị cá tính cứ chọn cái ti cuối cùng của ti thành ra bị thiếu sữa được còi rồi đàn này thì cái to quá ừ. được thứ hai mặt của con của Nano thì khỏi phải nghĩ luôn đây đực hai đực ba ê đực hai nhìn mặt chúng nó sẽ rất là giống nhau đực hai với đực ba thì to ngang nhau ừ, tốt ừ. Rồi, được ba Quá đẹp Đây rồi, con nào chúi ở dưới bụng anh đây Đây được 4 đây Được 4 đây Nhìn mặt thì giống nhau lắm Cái to quá Được 3 đây thế nó càng sôi khỏe Nhìn mặt nó rất là giống nhau kệ chỗ đó Quá đẹp luôn Ok, thôi bây giờ tiêm cho chúng nó Đực ba này răng hoàn hảo, hai cái răng hoàn hảo à, Hai con cái là hoàn hảo một con đực hiện tại bây giờ là hoàn hảo và ba con sẽ phải xem xét. Cái răng, à, cái răng của nó đấy. Giai đoạn này là giai đoạn mà con chó nó còn thay đổi. Ở trong giai đoạn này đến ờ, khoảng tầm 60 ờ, ngày. lúc đấy là sẽ biết được ba con còn lại là răng có hoàn hảo hay không. Hiện tại bây giờ thì mới xác định được là ba con là sẽ là ở mức tốt, còn ba con thì phải xem. Khả năng là nó sẽ ở mức tốt. Xương đây. Này, xương đây. Xương tí đây. À để tiện quay cho mọi người ngắm cho nó một tí ngắm mặt hôm nay là cún được 37 ờ, ngày đẻ 29 ờ, Tết thì ờ, hôm nay là mùng 7 nay là mùng hôm nay mùng 7 âm âm lịch màu máng thì hết ý luôn mặt đẹp con của nano Đấy. như đàn này thì uh, xong mũi một uh, hôm nay là tiêm mũi một thì 21 ngày nữa sẽ tiêm mũi hai thì uh, coi như là 26 ngày nữa là có thể đón chó được 26 2, 26 27 ngày nữa có thể đón chó được Đây, à, con này là con thằng uh, mọi người sẽ theo dõi cái thằng uh, quài hơn này nhá thằng này để xem xem nào uh, hai mươi mấy ngày nữa đến lúc xuất đàn thì nó có đuổi kịp bọn kia không bây giờ này cho nó ăn rồi là nó sẽ đuổi rất là nhanh quá đẹp luôn ok thôi cho nó vào chỗ râm thôi rồi tiêm cho chúng nó thôi Sợ. Gặm lá. Ơ, ờ, kim tiêm đâu không? Có đưa đây. Để trong này này yên tâm cho nó không có ấy gì được. Hôm nay là tiêm mũi năm bệnh. Rồi Mấy đứa lăng xăng ra chỗ kia ra ngoài kia chơi đây Thế nhưng mà ăn mà nhiệt tình thì có con con ranh con này lại ăn nhiệt tình lắm Con bé là nó sẽ là cái con ăn nhiệt tình nhất trồng cái kim bé này thì tiêm thì nó chứ nó nó không bị đau mà chọc mà chọc ngọc kim được không sợ nó bị ờ, ấy ra bên ngoài chọc hai con cái trước đây luôn này đấy bộ giữ một tí cho nó đỡ nhầm lẫn Đấy, con cái sợ lương con cái khác nữa không bị nhầm một cái thôi một hai ba một hai ba chọc bằng cái kim ờ, xi lanh ba là nó cái bọn chó con này là cái kim nó dài đôi khi chọc quá nó hay bị chọc ra bên ngoài xuyên bên nọ sang bên kia rồi hai con cái được thì bắt con quài nhất trước cho nó đỡ nhầm quài sau chân bố tí nữa còn mấy con kia là nó nào nó hót chứ không là để cho nó không có nhầm lẫn đi Rồi, bố tìm con đực nữa đi. Để cái con này để đây để con sang cho nó đỡ nhầm. Đực Có ba con đực này. Đực to đây. Để cho sang đi đằng sau đi. Cho nằm đằng sau. Rồi, dạ, còn một con đực nữa đâu. Đây còn một con nữa. Rồi, dạ, rồi. Dạ. yên, à, tiêm con này nhanh. Không cơm nó nhầm cái. Nào, không làm phiền nó. đừng dãy dãy nó chọc kim nó chọc rồi em còn con nữa là tóm luôn trong hai con kia có dòng này nữa là sao có hơi nâng nữa này Để con kia nó với nó không tới được ok lô vaccine này là hạn là 27 tháng 4 năm 2024 còn cái xanh này là cái cái cái bột này là 17 tháng 9 năm 2023 Cho nên cái vaccine này khi tiêm là còn phải nhìn hạn sử dụng chứ không phải nó không phải là cái vĩnh cửu dù là bảo quản là bảo quản ngăn à, bảo quản ngăn mát tủ lạnh ngăn mát tủ lạnh nhưng mà là phải là cái ngăn ít ít uh, mở ra vào chứ nếu mà mở ra vào nhiều thì nó lại à, không đảm bảo cái nhiệt độ nhưng mà nó còn có hạn sử dụng nữa rồi ra chơi một tí nào ra chơi một tí nữa là vào nào vui quá nhỉ đây xoay ra đây một tí lại ra đây một tí cho nó sáng đây Sơ, quá ngoan luôn uhm, Nhiều quá nhỉ Kia có cái bát nước chưa à, Bát nước cầm bao giờ à? không, không với được ra chơi một tí này thế này Nhưng mà nắng là cũng nóng phết đấy còn thanh niên nào này, nằm một mình một chỗ kia rất là xinh luôn <laughs> ok thôi đi vào đi vào đây không nắng nào Rồi đứng thế cho con nó tí Đấy, ngoan thế ừ. con uh, rốt đấy là một cái giống chó to thì khi mà chọn chó là phải chọn cái con chó nó phải cực kỳ thuần người đấy là cái quan trọng nhất vì nó là một giống chó to và nó xếp vào cái giống chó gọi là giống chó nó xếp nó có thể xếp vào cái giống chó bảo vệ giống chó bảo vệ và trông nhà còn tất nhiên là nó khôn thì nó làm chó nghiệp vụ nó này kia nhưng về cái cái uh, có thể nói là về cái đặc điểm gốc của nó là xếp nó vào cái con chó bảo vệ bản năng của nó là bản năng bảo vệ và trông nhà nên là nó cần con chó phải cực kỳ về cái tính cách là cực kỳ quan trọng đây ra đây ti mẹ tí mẹ cho ti tí ba mấy ngày vẫn còn đang ti mẹ thế vào chỗ này cho râm nhưng ừ, ở đấy nắng quá thôi đi vào trong chuồng rồi đi nhá nhá chứ không bọn ờ, nhóc con này nó ở ngoài này bọn nhóc con nó ở ngoài này là bắt đầu nó nóng nó há mồm rồi nhóc con nó bắt đầu nó nóng nó bắt đầu nó há mồm rồi đấy này mẹ cho ti này tí tí cho đỡ khát Chắc ờ, cho ăn ti rồi, hết rồi hả? Quá giỏi luôn, Hanna có... Hanna có... Uh, được ờ, bốn uh, cái đầu ti dễ ti và bốn cái đầu ti khó ti 10 cái nhưng mà hai cái bên trên thì gần như nó ít dùng nhưng mà nếu mà đủ ra thì cũng chỉ có bốn cái đầu ti dễ ti thôi đấy thế cho nên là cái đầu ti của siro với lại à, cái đầu ti của siro là cực kỳ là dễ thuận khi mà chăm cho con đầu ti của Hanna này là chỉ có bốn cái dễ ti thôi thôi đi vào đi à, vào vào thôi cho chúng nó vào không thì à, nó nắng quá rồi cố tí nữa